Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2021, tức ngày 23 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày canh tuất, tháng nhâm thìn, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm tý hôm nay là giáp ngọ, canh ngọ, bính tuất, bính thìn. Con giáp xung tháng nhâm thìn là bính tuất, giáp tuất, bính dần. 1. Tử vi tuổi tý Kiếp tài xuất hiện là điểm báo vận trình hôm nay của người tuổi tý có thể gặp không ít trở ngại. Ngày nay, bạn dễ nóng vội, đưa ra những quyết định thiếu lý trí, Hãy bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận hơn nếu không muốn sau này phải xử lý những hậu quả do chính mình gây ra. Đường tài lộc của người tuổi Tý cũng không được vượng cho lắm. Con giáp này dễ bị kẻ xấu lợi dụng, tiền bạc mồ hôi nước mắt cuối cùng lại chẳng được hưởng trọn vẹn. Ngày thủy khí vượng, người tuổi Tý cần chú ý đến các bệnh liên quan đến thận, bàng quang, não bộ. Cần phải có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, tránh xa bia rượu để đảm bảo sức khỏe cho chính mình. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Tý Sửu nhị hợp báo hiệu một ngày tốt lành với toàn những điều may mắn đến với người tuổi Sửu. Chuyện tình cảm của các cặp đôi tiến triển vô cùng thuận lợi, ngay về chung một nhà có lẽ cũng chẳng còn xa nữa. Trong ngày thứ ba này, vợ chồng yêu thương và thông cảm cho nhau những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Trải qua sóng gió, tình yêu giữa cả hai lại càng bền chặt và keo sơn hơn để cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc chính quan độ mệnh, mọi việc diễn ra trong ngày hôm nay khá suôn sẻ nhờ bạn có khả năng kiểm soát được vấn đề. Nhờ đó mà mọi việc trở nên thuận lợi hơn, bạn tìm được một số giải pháp khá ưng ý cho những việc trước đây từng cảm thấy bế tắc. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, Thực thần xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi dần là một dấu hiệu đáng mừng khi kèm theo sự hỗ trợ giúp bạn tìm ra được những giải pháp thú vị để giải quyết những vấn đề khúc mắc mà mình đang đối mặt một cách hiệu quả nhất. Nhờ thế, tình hình tài chính của bạn cũng khả quan hơn, thu nhập tăng tiến. Ngày này, bạn cũng rất vui khi giúp đỡ được ai đó vì đó là cách mà bạn tận hưởng ngày hôm nay trọn vẹn nhất có thể. Ngày thủy sinh mộc, người tuổi dần là người biết chăm lo cho gia đình, dù là nam hay nữ, bạn hiểu rằng việc duy trì một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải trách nhiệm của riêng ai. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão, dưới sự tác động của cục diện tí mão tương hình, người tuổi mão sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà gần như không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Con giáp này sẽ phải hoàn thành tất cả mọi việc dựa vào công sức của chính mình sự xuất hiện của thương quan, bạn trở nên nhạy cảm hơn hẳn thường ngày và dễ bị tổn thương vì những lời nói bâng quơ của người khác. Dường như những chú mèo đang có xu hướng làm trầm trọng hóa vấn đề bởi cái tính cả nghĩ của mình đấy. Ngũ hành tương sinh mang đến cho người tuổi mão một mái ấm rất hạnh phúc, luôn ngập tràn tiếng cười của con trẻ và tình yêu thương giữa các thành viên. Gia đình chính là nguồn động lực rất lớn để bạn vượt qua mọi khó khăn ngoài kia. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn được cục diện tam hợp nâng đỡ, đào hoa vượng sắc mang đến nhiều tin mừng về chuyện tình cảm của bản mệnh. Người có đôi tay trong tay cùng người thương, càng ngày càng gắn bó và biết sẻ chia với nhau. Người độc thân tuổi thìn có vận đào hoa nở rộ, dẫu có thể chưa phải là ý trung nhân nhưng bạn có những người bạn tâm giao rất tâm đầu hợp ý. Dù duyên chưa tới nhưng bạn vẫn rất lạc quan và tin vào tương lai tươi sáng. Thiên quan cũng cảnh báo tuổi thìn cần lưu ý đề phòng kẻ tiểu nhân, Đừng tham lam nghe lời xú dỗ béo bở mà nghĩ kiếm tiền dễ như hai lá trên cây. Có thể bạn sẽ bị lừa gạt hết cả tiền bạc của mình nếu nhẹ dạ cả tin đấy. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, mão, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Tử vi phương đông 12 con giáp, thiên tài trợ mệnh, đường tài lộc của người tuổi tỵ đang rất vượng, bạn không cần phải đắn đo suy nghĩ mỗi khi định chi tiêu nữa nhất là khi công việc hiện tại có nhiều đột phá, hứa hẹn có nhiều điều kiện phát triển, rộng mở và nhất định thu về khoản thu nhập không tồi. Thủy khắc hỏa, người tuổi tỵ dễ xảy ra tranh cãi với nửa kia của mình trong ngày hôm nay khi có bất đồng quan điểm. Đôi bên đều cần phải nhường nhịn nhau thì gia đình mới có thể yên ấm được. Tranh hơn thua sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp nào cả. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 23 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Vì thế, hôm nay bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, ngọ, mùi. 7. Tử vi tuổi ngọ, Tí ngọ tương xung, người tuổi ngọ dễ gặp rắc rối trong hôm nay bởi bản tính dễ nóng nảy và cáu gắt của mình. Đôi lúc bạn không ý thức được hoàn cảnh giao tiếp của mình nên thường nói năng không suy nghĩ, dễ gây mất lòng những người xung quanh khiến bầu không khí trở nên nặng nề, mọi việc đều có thể giải quyết một cách đơn giản hơn nếu như mọi người đều giữ được bình tĩnh. Vì thế, nếu cuộc tranh luận ngày càng trở nên gay gắt thì bạn không nên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nữa. Hãy tạm dừng để mọi người cùng ổn định lại cảm xúc. Chính tài báo hiệu người tuổi ngọ có được nguồn thu nhập ổn định, không cần phải cân nhắc lên xuống quá nhiều trong những vấn đề tài chính, thoải mái mua sắm chi tiêu. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tị, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi. Kiếp tài xuất hiện dự báo, có cuộc trao đổi với một nhân vật mới mẻ nào đó có thể khiến cho người chịu nhiều ảnh hưởng. Con giáp này đôi lúc thiếu kiểm soát tuy nhiên bạn nên cố gắng một chút, hãy thân thiện và cởi mở với họ. Kết quả thu được sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Thổ kim tương sinh nhờ đó mà người tuổi mùi nhận được sự hỗ trợ, hậu xếp công việc cùng năng lực làm việc có thể những việc làm hiện tại để xử lý hết mọi vấn đề đã có người giúp bạn chỉnh sửa lại các cảm xúc của mình thì chắc chắn bạn sẽ tiến rất xa năm 2021 dương lịch là ngày can mậu ngũ hành xung khắc dự báo những bị bệnh ở bụng do đó bản mệnh lưu ý không nên tác động lên phải nhiều vấn đề giờ tốt trong giản nhưng lòng tin cả hai dành 21 giờ quý nhân phù trợ dần mão Năm 2021, dương lịch là ngày can mậu trị bệnh ở bụng, do đó bản mệnh lưu ý không nên tác động lên phù trợ, mão, tị. 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân được tam hợp cục nâng đỡ nên vận trình tốt đẹp, đường công danh sự nghiệp gặp thời nên phát nhanh như diều gặp gió, cả ngày thong thả vui mừng. Lại thêm đường tài lộc vượng phát, hôm nay là ngày thích hợp để con giáp này tiến hành đầu tư, cầu tài đắc tài, tiền vào dồi dào như nước chảy. Thiên ấn cho thấy bạn là người có kinh nghiệm trong nghề và có phản ứng nhanh nhạy, tuy nhiên đôi khi bạn giải quyết công việc mà không quan tâm đến mọi người xung quanh. Điều này có thể khiến mọi người dần xa lánh bạn. Ngày kim sinh thủy, mối quan hệ vợ chồng hòa hợp khiến người tuổi thân luôn có thể an tâm công tác, cho dù ngoài xã hội có gặp áp lực đến mấy thì bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái ngay lập tức khi về đến nhà. Gia đình bạn là một gia đình đáng mơ ước. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, sửu, thìn. 10. Tử vi tuổi dậu, tương phá gây hại, người tuổi dậu cần phải cực kỳ cẩn trọng trong ngày hôm nay, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Bản mệnh hãy tập trung vào công việc của mình, làm đúng bổn phận và trách nhiệm, tránh chủ động gây thù chuốc oán với những kẻ tiểu nhân. Hãy vững vàng trước mọi khó khăn có thể xảy đến, đừng quá thất vọng hoặc suy sụp về tinh thần. Nếu mọi chuyện khó khăn quá bạn có thể chia sẻ với những người thân thiết luôn tin tưởng và ủng hộ phía sau bạn, Chính ấn nhận thấy, chỉ cần người tuổi dậu giữ thái độ điềm tĩnh, lạc quan thì chẳng có khó khăn nào là không khắc phục được cả. Còn giáp này là người thông minh và chăm chỉ, chắc chắn thời gian sẽ giúp bạn chứng minh được giá trị của mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ị, dậu, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất. Thiên quan cảnh báo người tuổi tuất chớ nên chủ động gây xích mích trong hôm nay kẻo đủ chuyện rắc rối sẽ ập đến khiến bạn không kịp trở tay. Dù có gặp chuyện bất công, bạn nên chờ tới thời điểm thích hợp để phản kháng thay vì tỏ thái độ gay gắt ngày hôm nay. Trong ngày thứ ba này, bản mệnh cần tránh đối đầu với cấp trên, cho dù có ý kiến bất đồng thì bạn cũng nên nêu quan điểm một cách nhẹ nhàng chứ không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, khiến đôi bên đều đánh mất bình tĩnh. Thổ khắc thủy khuyên người tuổi tuất nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp như vậy. Tiến mất rồi có thể kiếm lại, còn một khi tình cảm đã phai nhạt thì bạn khó có thể bù đắp được nữa giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Dần, Ngọ, Mão. 12. Tử vi tuổi Hợi. Tam hội nhập cục giúp người tuổi Hợi xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, nhờ thế, cơ hội gặp gỡ quý nhân của bạn cũng cao hơn rất nhiều. Quý nhân sẽ giúp đỡ bạn có những hướng đi và lựa chọn chuẩn xác, đặc biệt là được soi đường chỉ lối để tài lộc tăng tiến, Đường tình cảm của người tuổi hợi lại không được thuận lợi như vậy khi mà tỷ kiến án ngữ, khiến cho bản mệnh trở nên cứng nhắc và cố chấp, không chịu thấu hiểu và thông cảm cho đối phương, chỉ nhất nhất làm theo điều mình muốn mà thôi. Ngay thủy khí vượng, vấn đề sức khỏe cũng cần được quan tâm trong hôm nay. Nếu thấy cơ thể thường xuyên mệt mỏi, thiếu năng lượng, mất ngủ, chán ăn, bạn tốt nhất nên đi kiểm tra sớm để có hướng điều trị kịp thời. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, sửu, mão,